Chào tất cả quý chị ạ, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi Xpander Cross, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Video trước thì em có làm một cái ờ, so sánh giữa con Xpander Cross và Xpander thường và màu cam với màu trắng. Con Xpander ờ, hôm video trước ấy, nó là con màu cam. Thì hôm nay em sẽ trong video này em sẽ làm quay cho anh chị xem là con Xpander Cross màu đen này đấy chị à, có sự thay đổi một chút về màu xe mình biết được nhiều anh chị cũng hỏi em về cái con màu màu đen của cái banner cross thì nó như thế nào thì hôm nay anh chị sẽ được thấy cái màu xe của nó đấy. thì um, hôm nay những ngày đầu tháng 8 năm 2020 thì em sẽ cung cấp tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của dòng xe Mitsubishi Xpander Cross này tới anh chị trong tháng 8 này để anh chị lắm được từ đó quý anh chị sẽ quyết định được là thời điểm này à, mua xe Mitsubishi Xpander Cross là hợp lý chưa thì à, chúng ta sẽ cùng à, xem cái bảng à, giá chi tiết lăn bánh sau đây em mời chị bảng báo giá xe Mitsubishi Xpander Cross tháng 8 năm 2020 thì anh chị nào quan tâm vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số hotline là 0936 929 444 anh chị nhé với chị nào ở, đang sinh sống ở Sài Gòn ấy, giá lăn bánh của nó là 772 triệu ở Hà Nội là 785 triệu và ở tỉnh là 755 triệu anh chị nhé chương trình khuyến mại của, của CX Banner Cross này thì là đang là khuyến mại trải sàn da camera hành trình và phiếu du lịch trị giá 10 triệu thì trong thời buổi Covid này thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị là nếu anh chị không đi du lịch thì có thể là quy đổi ra tiền mặt được với anh chị uh, mua xe trả góp thì uh, số tiền tối thiểu quý anh chị cần có là 236 triệu đối với anh chị ở Sài Gòn và 249 triệu đối với anh chị ở Hà Nội và ở tỉnh là 219 triệu giá này đã bao gồm là 20% số tiền đối ứng và các chi phí lăn bánh thôi anh chị nhé thì uh, em đang tính cái bảng lãi uh, số tiền uh, ngân hàng hỗ trợ với lại số tiền hàng tháng anh chị trả trong vòng 5 năm lãi suất là 0,78% năm đầu tiên đấy thì tiền vay là anh chị sẽ vay là 536 triệu tương ứng với lại 8% giá trị của xe thì tiền gốc hàng tháng anh chị phải trả là 8 triệu 933 nghìn còn tiền lãi thì tháng đầu tiên sẽ tính là 4 triệu 340 nghìn và tháng thứ hai tháng thứ ba nó sẽ giảm dần giảm dần đi nó tính theo dư nợ giảm dần anh chị ạ Đấy. tổng ờ, số tiền tháng đầu tiên thì đã là rơi vào mà 13 triệu 270 nghìn quý anh chị nhé Đấy. Các video trước thì em cũng chia sẻ về các đặc điểm nổi bật của dòng xe Xpander Cross này Thì ờ, video này em cũng muốn chia sẻ lại một chút, điểm qua một chút để những anh chị nào mà chưa xem video trước thì ờ, có thể biết được những đặc điểm nổi bật của dòng Xpander Cross này Thứ nhất là anh chị sẽ nhìn thấy đầu đầu xe Mitsubishi Xpander Cross này thì nó sẽ thiết kế mới khác với so với Xpander thường Vuông hơn, các chi tiết này nó sẽ thẳng hàng hơn này, các thiết kế này Đấy, mặt ca lăng này trông cũng thiết kế mới trông cứng hơn với các cái ờ, hình răng cưa Đấy, cản đằng trước này cũng thế to hơn to bản hơn và vuông hơn đèn pha và đèn sương mù đều là, là đèn led rồi anh chị nhé đấy là những đặc điểm nổi bật ở phần đầu xe Xpander Cross tiếp theo đó thì anh chị sẽ thấy được cái phần là uh, ờ, ốp cua cua lốp này và ốp cánh cửa được uh, nối liền Đấy, chạy từ đầu xe đến cuối thân xe tạo nên một cái sự cứng cáp khỏe khoắn cho xe và thứ đặc điểm chính nữa là nó sẽ chống xước cho chiếc xe của bạn Đấy, la răng thì ờ, xe được ờ, thiết kế la răng 17 inch mâm đúc ờ, đằng trước nó là mâm đĩa anh chị nhé đằng sau sẽ làm la răng và phanh tăng trống chứ không phải là phanh đĩa anh chị ạ nhớ anh chị hỏi em về cái vấn đề là phanh sau của nó là phanh gì nó là phanh tăng trống anh chị ạ Do cái la răng này là 17 inch nên là cái khoảng sáng cầm xe của chiếc xe Xpander Cross này nó là cao nhất phân khúc 225mm Cao hơn so với con Xpander thường là 20mm anh chị nhé Và xe này được ờ, thêm nữa là cái các ba ga đấy Hay là giá lóc thể thao đấy ạ Thì ờ, trông cái xe nó trường hơn và thể thao hơn Về phần đuôi xe thì anh chị sẽ thấy là có một cái sự ờ, có ờ, vài nét nhấn của chiếc xe Cross này đối với màu đen này thì cái ờ, cái điểm nhấn ở cái phần cốp xe này cái chi tiết màu đen này thì nó không nổi như là cái dòng xe màu trắng hoặc màu bạc hoặc màu cam của của của, của xe Xpander Cross này thì ờ, anten vây cá cũng là một cái đặc điểm mà nổi bật ở dòng xe này trông nó thẩm mỹ hơn so với lại anten dâu kiểu truyền sống thống như là con Xpander thường ngày trước Đây là các đặc điểm nổi bật của trong xe Xpander Cross này Và phần vào trong nội thất của xe Xpander Cross thì anh chị sẽ thấy Đấy, Thì ờ, ghế da của nó là hai tông màu Xe trang bị ở ghế da luôn này anh chị nhé Hai tông màu màu nâu và màu đen Và cả phần nội thất này, tắp ni cửa này Đấy, Mặt tắp lô này, tắp ly này Đấy, Thì trông nó ờ, nó khác biệt so với dòng Xpander 2020 Bản này thì ờ, cái đầu DVD như xe này thì nó chưa được lắp ngay mà khi anh chị ờ, đặt xe bên em thì bên em sẽ lúc đấy sẽ lắp cái đầu DVD với con Xpander Cross này thì đầu nó là đầu màn hình cảm ứng anh chị nhé tích hợp Apple Car và Android Auto điều hòa thì vẫn như chiếc xe Xpander thường không đấy. đấy là những cái đặc điểm mà em muốn nói tới quý anh chị về chiếc xe Xpander Cross này với các điểm nổi bật như vậy Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là trong video này thì đã cung cấp đủ các thông tin cần thiết mà quý anh chị cần. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ạ.